sao em chỉ có tới ăn cũng không vẫn không có ba vì em vẫn không ăn nên anh cũng hiểu rằng anh và em nào là khổ nếu anh sống với em hôm nay như và mía thay đổi và khối anh muốn đúng bên cạnh anh có đi em anh có thể làm được cho em hôm Anh luôn luôn muốn em cười Anh mãi mãi muốn em cười Đó là hào hùng của anh Vì anh tôn chỉ hào hùng Chúng mình sống với nhau Nên ừ, sau này anh cũng muốn đem đến But